Giới thiệu cho mọi người một chiếc lò nướng cũng có hai thanh nhiệt giống như hai Good S20 nhưng mà là của hãng Lorente của Pháp ạ. Và như mọi người thấy thì bàn phím sẽ dùng là bàn phím à, điện tử kèm theo là hai nút cơ và trong hai nút cơ đấy thì cũng sẽ hiển thị số hiện điện tử đó mọi người nhé ở đây là thông số của nồi ạ và nồi này thì là 16 lít tuy nhiên thì ở ngoài nó cũng sẽ được tối giản cái diện tích nó không to lắm đâu ạ còn diện tích ở trong lòng nồi thì sẽ to hơn ạ kèm theo thì ở nồi cũng sẽ có một cái chấu lồi ra để cách một cái khoảng cách nhất định với tường khi mà cái khí ở trong lò bị thổi ra đấy ngoài ra thì mình cũng sẽ có một cái dụng cụ cách tường như thế này nữa khi nào mà mình nhận được về thì mình vặn cái ốc vít mà ở trong một túi ni lông nó có sẵn rồi đấy thì mình vặn vào và mình để như thế này thì sẽ có một cái khoảng cách nhất định với tường thì nồi sẽ được là tăng tuổi thọ lâu hơn và đây chính là lỗ thông gió của máy đây ạ và máy nào cũng sẽ cần một cái khoảng nhất định cách tường nhé mọi người nhé ở trong lò thì đây ạ, cả hai thanh nhiệt ở trên lẫn dưới đều có và ở trong hoàn toàn là làm bằng inox 304, rất là sáng luôn, có thể soi gương được luôn đấy ạ. Đó, sáng bóng luôn ạ. Em sẽ quay lại một lần nữa cho mọi người xem toàn bộ cảnh của chiếc nồi cả trong lẫn ngoài nhé. Vỏ của nồi thì cũng sẽ làm bằng inox 304 để nguyên luôn chứ không sơn tĩnh điện như các loại nồi khác nữa Nồi trông siêu chắc chắn và rất là bền phải không ạ? Và nồi cũng sẽ có cái lẫy gọi là bạn lề trợ lực đấy ạ, để đỡ cho mọi người nhé. Mọi người có thể lật hẳn ra này hoặc là góc 45 độ hoặc chúng ta có thể mở hẳn ra ở góc 90 độ cũng được mọi người nhé đó đấy mọi người có thể mở hẳn ra như thế này hoặc là mở lửng lên cũng được thì cửa nó sẽ tự giữ chứ chúng ta không cần phải giữ cửa như các loại lò khác đâu ạ Và tiếp theo chúng ta sẽ có khay hứng dầu ạ. Khay hứng dầu này thì sẽ được tráng một lớp mà chống dính nên là cái việc cọ rửa của mọi người cũng sẽ rất là dễ dàng thôi nhé. Và thứ hai là chúng ta có vỉ thua Vỉ thua này thì chúng ta có thể nướng cá Thì cá sẽ chín đều nhanh hơn là cái khay lòng sâu này Bởi vì khay lòng sâu này nó hơi nhiều các cái lỗ đấy Thì à, nó sẽ làm cản nhiệt một chút Thì mình à, lấy cái vỉ kia làm để nướng cá thì sẽ hợp lý hơn Đây và thường thì nhà em sẽ để hai ngăn như thế này trên cùng một lúc Chứ à, rất là ít ít khi mà để một ngăn một lắm để cho nó tiết kiệm thời gian và diện tích nữa đấy Như các lò khác là mình cần phải đảo khay khi mà chiên còn lò này có cả hai thanh nhiệt nên chúng ta không cần phải làm như vậy nữa nhé cái khay hứng dầu này thì lúc nào chúng ta cũng để xuống dưới cùng như thế này nhá à, nhiều khi mọi người hay để lên trên ấy, thì để lên trên như thế này nó sẽ bị hơi cản nhiệt một chút và đây là lồng quay của nồi và lồng quay này thì thường mọi người hay làm khoai tây chiên hay là rang lạc rang hạt tiêu gì đó ví dụ là như vậy đó thì nó sẽ dùng chung một cái que thanh như thế này mọi người nhé và sau khi mình đã luồn từ lỗ bên này sang lỗ bên kia thì nó sẽ có một cái lỗ ở đầu bên này để vặn cái ốc vít vào thì thường là mình sẽ không nấu hai món một lúc mình lấy cái ốc vít của cái xiên gà sang cái này và vặn vào cứ vặn vào như thế thôi là được ạ à. Và cái này có một lưu ý là mọi người căn cái lồng sao cho chuẩn ở giữa nhé Bởi vì là khi mà em bị lắp lệch ấy, thì cho vào nó hơi bị khó một chút Và đây khi lắp xong rồi thì nó sẽ như thế này đấy ạ Và sau đó là chúng ta gá vào nồi thôi và khi cho vào lòng nồi thì mọi người sẽ thấy ở hai đầu que xiên thì sẽ có một bên trơn và một bên sẽ có hai cái khớp Đấy thì cái bên trơn lúc nào mình cũng gắn vào cái phía bên tay phải nhé Còn phía hai cái khớp thì mình sẽ cho vào phía bên tay trái á Và bây giờ chúng ta sẽ thử lấy cái tay nhấc lồng đảo ra và chúng ta cho ra cho vào cái lồng thì sẽ như thế nào nhá Đây là em mới nhấc ra đây ạ Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt nguyên vào nồi như vậy Đó, mình vẫn là gắn phía bên tay phải trước ạ sau đó là sẽ đến phía bên tay trái nó rất là dễ nhá ví dụ như là mình đang chiên mà mình muốn bỏ bỏ ra để mình kiểm tra xem là khoai hay là lạc đã chín hết hay chưa thì chúng ta có thể dùng cái tay cầm đấy và nhấc ra nhấc vào đây và em lại bật tiếp lên thì nó sẽ quay như thế này đấy ạ em sẽ quay lại cận cảnh cho mọi người xem một lần nữa về cái lồng quay này nó sẽ khi gá vào thì nó sẽ có hình ảnh như thế nào nhá và bây giờ em sẽ bật máy lên ạ cho mọi người xem ở trong lồng quay thì nó có tự quay hay không hay như thế nào Em xét nhiệt nha Đấy và khi mà lắp đúng rồi thì nó sẽ tự vào khớp và auto là nó sẽ quay như vậy luôn đấy ạ à. Mình không cần phải, phải chỉnh gì ở trên đâu còn nếu như nó không quay thì mình vẫn có thể chỉnh ở trên Và đoạn này thì em sẽ nói sau ở đoạn hướng dẫn sử dụng cái màn hình điện tử như thế nào mọi người nhé Tiếp theo chúng ta hướng đến là que xiên gà Que xiên gà này thì cũng giống như là cái lồng đảo kia thôi Vẫn có một cái ốc vít ở bên này Thì mình cứ xoáy cái ốc vít ra như là em vừa mới làm đấy ạ Và sau đó thì luồn cái que vào trong cái lỗ của cái dụng cụ này như vậy thôi Đấy mình cứ xoáy vào là được ạ Không có gì khó khăn cả rất là dễ dàng Đấy thì vì bình thường có gà thì gà nó sẽ nằm ở giữa Thế mà mình cứ tự căn chỉnh và lắp cái que xiên nhọn vào nhá Sau đấy thì mình gá vào nồi ạ Đây em sẽ gá lại cho mọi người xem ở quay này thì cũng sẽ có một đầu là bằng phẳng và một đầu là nó sẽ có hai cái khớp mọi người nhé thì cái đầu mà bằng phẳng thì lúc nào mình cũng gá vào phía bên tay phải vào cái lỗ còn cái bên có hai cái khớp thì mình gá vào phía bên tay trái mọi người nhé như thế này đây ạ và sau đó em lại đóng nắp nồi vào và xét nhiệt mọi người nhé em sẽ để luôn nhiệt là con gà và em sẽ chỉnh là hai thanh nhiệt à, cùng chạy một lúc luôn nhé thì mình ấn vào nướng hai tầng đấy và mình ấn vào nút bắt đầu và ở trong nồi khi mà chúng ta đã lắp đặt đúng cái que xiên thì nó sẽ tự cảm ứng với nồi là nó đã nhận que và sẽ auto là quay xiên như thế chứ còn không cần phải chỉnh gì ở trên màn hình nữa sau đây thì em xin hướng dẫn cho cả nhà cái cách sử dụng bàn phím điện tử của máy như thế nào mọi người nhé khi mọi người nhận nồi mới mới về thì ở trên bàn phím điện tử và cũng như là hai nút hai bên cạnh thì nó sẽ có một cái lớp ni lông mình về mình không thích có thể bóc ra hoặc nếu như em đây thì vẫn có thể ấn được cái bàn phím điện tử qua cái lớp ni lông nhà nào thích mới thì cứ để nguyên đấy cũng được và ấn nút cũng được mọi người nhé và đây là em ờ, bật nút khởi động lên thì trên màn hình thì sẽ hiển thị như thế này ạ có tất cả là 8 chức năng nấu sẵn bao gồm khoai tây chiên, cánh gà, thịt, pizza, bánh mì, cá, gà và sấy khô. Còn hai núm ở hai bên thì sẽ hiển thị màn hình nhiệt độ và thời gian đang hiển thị là bao nhiêu. Và nồi này thì nhiệt độ cao nhất là 230 độ và thấp nhất là 50 độ mọi người nhé. Cái này mình có thể để sử dụng làm củ sữa chua cũng được luôn ạ. Đó, và đây à, em sẽ thử cái này. Và tiếp theo là đến cánh gà. Thì cũng sẽ là 200 độ trong vòng 15 phút. Thịt này. Đấy, mọi người có thể tự nhìn này. 180 độ trong vòng 12 phút. Đi ra 180 độ trong vòng 10 phút 6 phút Nướng cá 180 độ trong vòng 15 phút Một con gà 220 độ trong vòng 30 phút Và sấy khô thì sẽ là 70 độ trong vòng 480 phút 480 phút nghĩa là mình sẽ mất 8 tiếng trong việc ờ, sấy khô 嗯。 em cho thử vào cứ như là mình đang nướng thật đi và em đóng lò vào nhé và sau sau đó chúng ta sẽ đợi một lúc và mình không chọn một cái xét nhiệt nào cả thì xem xem là phản ứng của nồi nó sẽ như thế nào mọi người nhé và nồi này sẽ có thêm một cái chức năng là tự tắt nồi như vậy mọi người nhé sau khi mà mình không làm gì khoảng một thời, thời gian ấy tự tắt đi như vậy đi theo nồi thì cũng sẽ có một bộ quyển hướng dẫn sử dụng này quyển hướng dẫn nấu ăn bằng nồi những món cơ bản và phiếu bảo hành mọi người nhé và ở trên phiếu bảo hành thì sẽ có luôn cả trung tâm bảo hành ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người dễ nhận biết hơn ạ và kèm theo đó sẽ là điều kiện bảo hành của nồi như thế nào thì mình sẽ được bảo hành mọi người nhé đây và em sẽ chiếu lại gần hơn về hai địa chỉ bảo hành của mình nhé mọi người tiếp theo là quyền hướng dẫn sử dụng ạ. Trong này thì sẽ có bao gồm hết cả hướng dẫn lắp phụ kiện như thế nào. Nếu như mọi người lười xem clip mà thật ra ai xem đến đây rồi thì cũng không phải là lười xem clip đâu. Nhưng mà em cứ giới thiệu là ở trong này cũng sẽ có là lắp uh, các cái bộ phận vào máy thì sẽ như thế nào. Nếu như mọi người không muốn dở lại clip thì có thể xem ở trong quyền đó. Và ở đây thì cũng sẽ có thêm một quyền hướng dẫn nấu ăn bằng nồi và nó chỉ hướng dẫn những món cơ bản thôi ạ. Và ở trong này cũng hướng dẫn em thấy hướng dẫn cũng khá là kỹ về các cái món. Ở trên nồi đã có sẵn cái set nhiệt rồi đấy thì nó sẽ hướng dẫn thêm ở trong này nấu cái món đấy sẽ như thế nào mọi người có thể tham khảo ở thêm ở trong đó và đây là toàn bộ ba sách hướng dẫn và phiếu bảo hành cũng như là sách hướng dẫn nấu ăn đi kèm theo nồi thì mọi người sẽ được nhận là như vậy mọi người nhé. Và đó là tất cả những gì cần lưu ý hay là sử dụng của nồi Loren 1006 16 lít. Nếu như mà mọi người còn có thắc mắc hay còn vấn đề gì cần được giải đáp thêm thì hãy gọi điện đến ngay hotline hoặc là chat Zalo